Và trong tuần qua thì chúng con được nhận cũng rất là nhiều câu hỏi. À, chúng con cũng ờ, rất là cảm ơn các quý vị đã gửi câu hỏi vào. À, chúng con xin cáo lỗi trước vì thời gian của buổi vấn đáp có giới hạn cho nên chúng con xin phép được ưu tiên cho những câu hỏi có lợi ích cho số đông và chúng con cũng thấy là nhu cầu học đạo của quý phật tử rất là cao cho nên chúng con có thảo luận với nhau và có và được sự đồng ý của sư chúng con có tạo ra một cái trang để cung cấp tài liệu cho quý vị để quý vị có thể tham khảo và học hỏi và từ đó có thể uh, tự mình giải đáp được những thắc mắc thì chúng con xin phép uh, một vài phút để uh, chia sẻ về cái trang đó được không sư cái trang tài liệu cho yeah, dạ, yeah. Dạ. quý vị dạ cho con xin phép Dạ không biết có thấy màn hình của con không ạ? À? Tôi đang nhìn thấy cô. <laughs> dạ, sao? để con share lại một lần nữa. Dạ. Dạ, thôi ờ, con chưa thấy à, ờ, cô chị Mai sao Dạ, đợi một chút xíu. Dạ, ờ, cho con xin phép một chút. Dạ con chào sư, hôm nay cốc ở bên sư xong rồi hả sư? <laughs> này xong xuôi đẹp đó đẹp, đẹp dạ thì đây là cái trang uh, tài liệu mà chúng con đã lập ra thì uh, quý vị có thể đánh vào cái cái uh, ờ, URL đó cái URL đây thì mình đánh vào là giác nguyên giác nguyên.com rồi uh, slash vấn đáp slash tài liệu là ra yeah. Dạ. thì ừ. mình ra mình có cái trang này thì đây mình cái cô, có cái cô ờ cái cô cái cô khi nãy ờ, trên màn hình là ai à? dạ thưa sư con là Như Mỹ ạ à. dạ bạn sư Ồ, oh, vậy là cô nhỏ hơn tôi tưởng tượng ừ. dạ em rất là trẻ rất là giỏi Dạ thì đây chúng ta có uh, Tạng Kinh, uh, ừ. Nikaya, bản dịch của Hòa Thượng Tích Minh Châu uh, từ cái nguồn busa net Rồi chúng ta có uh, Vi Diệu Pháp, Tạng Vi Diệu Pháp cũng từ busa net Thì uh, những cái màu xanh đó, thì khi mà chúng ta vào đây những màu xanh là chúng ta có thể bấm vào thì nó dẫn chúng ta đến ngay cái đó. Thì chúng con thử, đây là Kinh Trường Bộ, thì nó dẫn mình tới đây hay đây quá có hay quá đầy, đầy, đầy đủ đây vâng yeah. Dạ. dạ thì con thử để để cho quý vị xem thì đó thì cứ theo như vậy đây là tạng vi diệu yeah. Dạ. pháp ừ. dạ thì cũng có rất là đầy đủ đây vâng dạ yeah, rồi dạ rồi mình có ờ, nền tảng Phật giáo của ngài hộ pháp khi mình bấm yeah. Dạ. vào đây thì nó sẽ dẫn mình tới cái trang ờ, nền tảng Phật giáo.com dạ nền tảng phật giáo com thì mình phải kéo xuống kéo xuống uh, ờ, tận phía dưới á thì mình sẽ thấy cái bộ uh, bộ nền tảng phật giáo đó tại vì mình phải kéo xuống ngay đây dạ đây kho sách ebook đây thì mình bấm vào đây đây thì cái bộ này là bộ nền tảng Phật giáo gồm có 10 quyển của ngài hộ pháp dạ nhân đây chúng con cũng rất là tri ân ngài đây là cái một cái món quà rất là quý báu cho Phật tử chúng con. Thì đây có gồm có 10 quyển thì chúng ta có thể uh, ờ, đang tải về, tải về để đọc. nhà. Dạ. Yeah. Rồi kế đến thì mình có thư mục sách của sư. Mình lại có thư mục sách của sư đây. Dạ. Yeah. Đây thì ở Việt Nam thì mình có thể liên lạc với cô Trần Thị Ngọc Tuyết, ở Mỹ thì mình có thể liên lạc với cô nuôi Bùi. Đây mình có sách của sư dạ chúng con tri ân sư rất nhiều thì ừ, dạ. một phần đóng góp rất là lớn sư cho Phật giáo Nam Tông nói chung nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung ờ, những bộ sách rất là quý giá yeah. Dạ. và mình có trung tâm hộ tông cũng là một thư viện một kho tàng uh, rất là nhiều cái ờ, sách để chúng ta tham khảo thì chúng con giới thiệu sơ sơ như vậy thì đây cũng là một cái điểm khởi thôi thì ờ, để cho quý vị ờ, bắt đầu thì ờ, sau này từ từ thì chúng con sẽ bổ sung thêm dạ thì để chúng con bước vào câu hỏi đầu tiên thì có liên quan đến vấn đề sách đó sư dạ có một vị hỏi là sau hai quyển mà tìm hiểu triết học Phật giáo và triết học A Tỳ Đàm của Phật giáo truyền thống. Người học Phật có cần phải đọc thêm giáo lý A Tỳ Đàm 1 và 2 không? Dạ, xin cảm ơn sư. Nhà, nội dung của mấy cuốn sách đó khác nhau, nội dung mấy cuốn sách đó khác nhau. Uhm, tôi xin trả lời bằng hai cái gạch đầu dòng. Cái thứ nhất, uh, tôi uh, giới thiệu ừ, cuốn sách nào thì tôi chịu trách nhiệm ừ. chứ không có nghĩa là ừ, những sách mà tôi giới thiệu là những là những cuốn sách số 1 thì không phải các dạ. vị có thể tìm hiểu thêm đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai nội dung của mấy quỹ nó hoàn toàn khác nhau khác nhau cho nên là uh, nếu mà muốn tìm hiểu cho rộng thì ừ, quyển nào cũng cần quyển nào cũng cần và xin nói rõ là quyển nó không có quyển nào mà của tôi viết hết á để cuốn mã thì đàm hay là hay là uh, thiền quán là tôi chỉ dịch thôi chứ tôi không quyển nào tôi viết hết ừ, quyển nào tôi cho nên uh, bà con có thể ờ, tìm vào bản gốc ừ, bản gốc đều có sách tiếng anh hết để bà con đọc để dạ rồi xong câu rồi đó dạ chúng con tri ân sư Dạ câu hỏi kế tiếp. Dạ bạch sư cho con hỏi các pháp chân đế như tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn khi quán chiếu các đối tượng trên hành giả bằng tưởng tri hay bằng thực chứng để tuệ tri hiện nay có pháp tu nào để thực chứng pháp chân đế hay chỉ học cho biết hoặc khá hơn là chỉ để sửa mình con kính tri ân sư chúng ta có hai cách nhìn về thế, giới cách nhìn về thế giới hiện tượng và nhìn về thế giới bản chất à, ở ngoài đời cũng vậy thôi chúng ta cầm một ly nước chúng ta có hai cách nói đây là ly nước nước trà nước chanh à, nước cam nước suối nhưng mà cũng có một cách nói đây là H2O cộng với các nguyên tố hóa học tôi nói với nghe kịp không thì tùy trường hợp mà chúng ta uh, sống với cái thế giới hiện tượng hay là thế giới bản chất ừ. uh, tất cả những cái chúng ta học về bốn pháp chân đế rõ ràng đã nói chân đế nhưng mà thật ra đã nó học qua sách qua thầy thì rõ ràng là, là học qua cái cạnh tục đế ừ. nhưng mà uh, tại sao phải học học để thấy rằng đó là uh, thế giới có hai cách nhìn mà để có thể à, chứng thánh để có thể cắt đứt phiền não á thì chúng ta phải có một cái nhìn xuyên thấu và muốn có được cái nhìn đó đó thì trước hết chúng ta phải vay mượn kiến thức à, chữ nghĩa phải nói phải nói như vậy trong ngay trong câu hỏi chúng tôi đã ngầm nghe được cái mùi của ác ý nhưng mà tôi vẫn nói có nghĩa là các vị có cái ý bài xích cho rằng là có cách nào đi tắt không thì mình xin nói rằng là chỉ có đức phật thôi Đức Phật ngày dạy Đức Phật gọi là các Phật thánh tăng như ngày sau là Phật ngạ nan ngày cái giúp các vị nhìn cái duyên của người ta các vị có cách nói rất là ngắn không có phải uh, uh, dạy dòng như phàm phu của mình ví dụ như Đức Phật ngày chỉ dạy đơn giản rằng đó là vạn pháp do duyên sanh và pháp do duyên diệt thì có người nghe như vậy đã cho, cho chứng thánh rồi rồi có lúc thì ngài nói rằng thấy chỉ là thấy nghe chỉ là nghe ở đây không có ai thấy không ai nghe chỉ nói vắn tắt như vậy thôi nhưng mà cái người dạy phải là người như thế nào và cái người nghe nó phải là như thế nào thì trong trường hợp đó mình mới không cần kiến thức giáo lý ừ. còn hôm nay cái người thầy mà cỡ như đức phật và các vị đại đệ tử của ngài không còn nữa và trò hôm nay thì cũng không giống như trò của ngày xưa cho nên chúng ta phải nhờ đến kinh điển còn nếu mà các vị tự thấy rằng mình có bản lãnh à, có khả năng không cần phải thông qua kinh điển giáo lý tự ngồi trực nhập chân đế thì tôi xin chúc mừng là các vị là nhục thân Bồ Tát giữa thời mạt Pháp chứ còn riêng bản thân tôi thì tôi vẫn chủ trương rằng đó là phải lấy kinh điển làm nền trước trên cái nền đó đó mình mới ừ, đi tiếp tôi ví dụ như bản đồ đó nó chỉ là tờ giấy thôi với một vài cái vật mực ngoằn ngoèo trên đó bản đồ nó nó chỉ là tờ giấy thôi nó không phải là con đường để mà mình đặt cái bằng chân mình lên đó và cái chỗ mình đến thì nó là cái chỗ có đất đá cây cỏ chứ không phải là một miếng giấy tuy nhiên cả con đường lẫn đích đến đều nằm trên tờ giấy của cái bản đồ đó thì mình phải nhờ cái bản đồ đó để mình đi còn quý vị hỏi tôi có cái cách nào không cần bản đồ để đi không thì nếu quý vị có khả năng tôi xin chúc mừng chứ riêng tôi đó thì tôi phải xài bản đồ ừ, hoặc là bây giờ thì nó tối tân hơn rồi tôi phải xài cái smartphone trên đó có cái Google Maps nha hoặc là mình mua hẳn một cái uh, navigator uh, chứ còn mà nói rằng không cần gì hết mà cứ ngồi tại chỗ mà đến thẳng được cái nơi mình muốn không cần một hướng dẫn nào hết thì cái đó tôi chịu thua nha xong câu dạ chúng con tri ân sư dạ câu hỏi kế tiếp dạ sư cho con hỏi khi một người nói tôi chịu trách nhiệm về lời nói này về việc làm này là người đó còn thân kiến có phải không? Con cảm ơn sư. À, tùy trường hợp. À, thứ nhất, chuyện đầu tiên mình phải nói là 99,9% phàm phu à, khi phát biểu như vậy đó là điều có gắn liền với cái ngã mạng và thân kiến mình phải nói như vậy chuyện đầu tiên phải phát xác nhận là phàm phu vì phàm phu mình không có cách nào mình rời thân kiến hết đó. chuyện đó là gạch đầu dòng thứ nhất cái gạch đầu dòng thứ hai cái câu nói rằng ta tôi chịu trách nhiệm cái câu nói đó thì bản thân câu nói đó nó không có lợi bản thân câu nói nó không có lợi mà nó là trong một vài trường hợp nó là một cái câu nói cần thiết khi mình nói là một câu nói cần thiết trong một trường hợp cần thiết thì câu nói nó không có lợi và nó hoàn toàn có thể được phát biểu bằng thiện thiện chí thiện chí nó mang ý nghĩa khẳng định ờ, để gây tạo niềm tin cho người nghe ờ, trong trường hợp đó, đó thì nó không có lợi và nó Ồ, trong trường hợp đó nó được xuất phát từ một động cơ thiện chí nha còn cái chuyện mình mà phàm phu đó chưa chứng tu đủ quần thì phải nói rằng ừ, khó mà có một cái biểu hiện nào mình ngoài thân kiến lúc nào cũng phải dính liền thân kiến dạ chúng con tri ân sư dạ kế tiếp dạ bạch sư thế nào là tâm xã ạ à? con xin kính tri ân sư đây là một cách một cái câu hỏi uh, cái câu này nó nó giống như là hỏi chứ đồ bỏ làm sao <laughs> tôi không tôi khẳng định khẳng định tôi tôi chưa có một bằng cấp nào ở hình và đời hết nha tôi phải khẳng định lần nữa tôi khẳng định một ngàn lẻ một lần tôi chưa có một bằng bằng cấp học viện nào ngoài đời hết cho nên ở đây tôi chỉ nói ví dụ thôi ví dụ thôi là không có cái gì mà dễ bị chửi cho bằng gặp bác sĩ và gặp y tá và gặp dược sĩ mà hỏi hỏi chứ đồ bổ là cái bởi vì cái, cái chữ đó nói trong ngôn ngữ dân gian mà đời thì được nhưng mà trong cái ngôn ngữ khoa học thì cái chữ đồ bổ nó rất là mơ hồ ví dụ như người người mình nói, ăn thì cái này đồ bổ rồi ráng ăn ăn nó tẩm bổ nó rất là mơ hồ nha mơ hồ thí dụ như mình ờ, mình Việt Nam mình mình hay có cái màn nghe nó nói cái gì bổ thì đem giọng vô ăn cho má ăn cho ba ăn cho con ăn cho chồng ăn cho vợ ăn cho người thương mình ăn nhưng mà theo tôi biết mình Âu Mỹ cũng có như vậy mình Âu Mỹ không có cái khái niệm mà gặp đồ bổ là ăn mà họ thường xuyên đi bác sĩ định kỳ bác sĩ nói họ thiếu cái gì thì họ bổ sung cái đó và bác sĩ nói họ dư cái gì thì họ ừ, ngăn cái đó kiêng cái đó chứ không có khái niệm đồ bổ mơ hồ như người người mình thì ở đây cũng vậy một người có học giáo lý nói rõ luôn rồi giáo lý Atidam thì không bao giờ có cái tâm xã không có cái tâm xã bởi vì nó nó chỉ có cái này nói về cảm thọ đó thì có năm thọ khổ lạc ưu hỷ xã thì cái cái cái thọ xã này nó nó là cái cảm giác không phải vui không phải buồn không phải khổ không phải sướng thì cảm giác này nó có thể đi với tâm thiện có thể đi với tâm bất thiện nó đó nó về cảm thọ còn một trường hợp nữa đó là ừ, ừ, thí dụ như trong tâm thiện ấy, thì nó có tâm thiện thọ hỷ tâm thiện thọ xã thiện hào hứng mà thiện hờ hững thì cái tâm thiện mà hờ hững rồi tâm thiện thọ xã rồi tâm thiền thiền bậc thấp thì có thọ hỷ thọ lạc nhưng mà thiền bậc cao thì không còn hỷ lạc chỉ còn thọ xã như vậy thì cái nói cái tâm xã nó giống như nó độ bổ vậy đó. nó mơ hồ lắm nó mơ hồ lắm ừ, bởi vì ờ, còn theo tôi biết có rất nhiều người hiểu tâm xã là tâm buông bỏ là mà cái đó kêu tên gì cũng được nhưng mà kỹ không được nói chữ tâm xã bởi vì xã theo đông a thì đạp cái chữ xã đây nó có hai nghĩa một nó là cái cái cảm thọ một trong năm cảm thọ khổ là ưu hỷ xã mà nếu nó chỉ là tâm xã thì chưa rõ tâm phàm tâm thánh tâm thiện tâm ác chưa tâm nhân tâm quả chưa nói chỉ nói cái cạnh ờ, thọ xã thôi đó thì nó rất mơ hồ còn cái xã thứ hai nó là xã trong bốn phạm trú thì tâm từ bi hỷ xã thì cái tâm đó mình phải kiểu là vô lượng gọi là xã vô lượng gọi là xã phẩm trú chứ không được kêu tâm xã không rồi trong thứ ba mà nếu em hiểu cái chữ tâm xã là cái tâm mà buông bỏ thì cái tâm đó do mình chế ra chỉ còn trong theo đúng Atida cái tâm đó nó gọi là cái tâm cái tâm mà gọi là tâm buông bỏ đó đó là cái tâm mà đi kèm với tâm sở vô tham tâm đi kèm đi kèm với tâm sở vô tham gọi là tâm xã nhưng mà cái đó là là gượng lắm mà cái mọi người biết ra thì đàn không giờ nói chuyện mơ hồ vậy giống như người biết thuốc không giờ nói đó là đây là, là đồ bổ nó cái nó mơ hồ lắm nói ăn cái này là có D nè có ví dụ vitamin A A B A rồi D rồi uh, C à, cái này bổ da này bổ mắt không phải nói cho, cho rõ chứ không ai kêu đồ bổ hết nó mơ hồ lắm vậy dạ rồi dạ cảm ơn sư dạ dạ kế tiếp câu hỏi là lý trong lý 12 duyên khởi vô minh duyên hành hành duyên thức vân vân vậy lão tử duyên vô minh hay là cái gì khác duyên vô minh dạ cảm ơn sư à, um, nếu một người có biết thì không có hỏi câu này còn cái người mà không biết thì tôi e rằng nó không hiểu à, nó khổ vậy đó nhưng mà vì đây là là lớp đây là cái lớp cái buổi pháp đàm cho đại chúng thì ừ, tôi xin nói thiệt tôi kỵ hai hạng không biết gì hết lâu lâu lục đại trong kinh ra lấy ta thấy chỗ nào là quắc bóc ra hỏi ví dụ như mình biết là chưa biết đọc biết viết mà tự nhiên cái mình hỏi người ta chứ phóng xạ là cái gì mình đang ngồi cầu á móc ngồi, ngồi cầu cái giò cầm cái tờ báo là thấy có chữ phóng xạ mới gọi phone hỏi một người bạn thân hỏi phóng xạ là cái gì thì tôi nghĩ cái này chắc chữ <laughs> chết đó là hợp một trường hợp hai đó là hợp thứ nhất là mù tịch dốt đặt tự nhiên coi kinh lụm ra đâu câu sách ra hỏi trường thứ hai là muốn cho người ta biết rằng mình biết mà trường hợp này cũng đáng trách là bởi vì mình hãy nhớ rằng đại chúng ấy nó đụng tới cái chuyên môn là đại chúng là họ họ họ, họ phát khùng rồi ừ. nhưng mà tôi vẫn nói sau khi tôi dằn cho nhớ tôi đem sao nhớ tránh những hai câu thứ nhất là đừng có ngồi cầu cái dồ xé tờ báo thấy chỉ phóng xạ hỏi mà đôi khi mình chưa biết đọc biết viết trường thứ hai đừng có hỏi để mà cho người khác biết là mình có biết cái đó cái đó chúng ta có thời giờ cho hai, hai cái câu này thì ở đây giáo lý ngỡ cho chúng ta biết cái, cái vòng tròn sinh tử nó là một vòng tròn khép kín ừ. tức là do đức phật không có nói đức phật không có nói là con gà có trước cái trứng hay là cái trứng có trước gà không có nói mà ngài chỉ nói là muốn có trứng thì phải có con gà nha rồi câu thứ hai muốn có con gà thì phải có cái trứng thì tùy mình chọn bây giờ mình muốn có con gà đó thì mình đi kiếm cái trứng mà mình muốn có cái trứng thì mình đi kiếm con gà gà mái chứ ngài không có cho biết cái nào là có trước ừ, trong trái đất này đầu đầu tiên là lịch sử trái đất thì cái cái nào có trước ngài không nói mà ngài chỉ nói là bây giờ muốn có con gà thì phải có cái trứng mà muốn có cái trứng á, thì phải có con gà mái ừ, cộng vô gà trống đây ngài nói như vậy đây cũng vậy cái vòng tròn lương hồi mình nó là một vòng tròn khép kín cái nào cũng có thể là điểm bắt đầu hết cái vòng tròn sanh tử nó là một cái vòng tròn tiếp nối giữa nhân và quả người vô minh ấy, không hiểu bốn đế tôi không giải thích bốn đế đây tôi mệt lắm rồi tôi giải bốn đế tôi đếm người là hai ngàn năm trăm chỉ lạnh rồi cho nên tôi không giải thích nữa thì bốn đế đó, người không hiểu bốn đế đó, thì khi mà họ gặp khi mà họ gặp cái quả xấu thì cái quả xấu đó nó lại là cái điều kiện để mà họ tạo nhân xấu người mà còn vô minh đó, khi họ gặp cái quả thiện ấy, quả lành đó, thí dụ như quả xấu là gì là bệnh là nghèo là già là chết thí dụ như vậy khi họ gặp cái, cái hoàn cảnh cái cảnh bất toại đó đừng họ gặp cảnh bất toại thì đó là cái cớ để họ tiếp tục họ gây tạo cái phiền não tạo cái nhân mơ mới để luân hồi mà khi họ hưởng quả lành đó, hưởng cái vị ngọt đó, như đẹp giàu sướng tình cảm tiền bạc danh vọng chức vụ thì họ lại lại lấy cái ngọt đó làm cái cớ để tiếp tục luân hồi nữa như vậy thì cái kẻ phàm phu trước cái già cái bệnh cái chết sầu bi khổ u não muốn không được thương phải sai cái phải gặp thì kẻ phàm phu đứng trước cái khổ này á, nó họ xem đó là cái cớ để họ tiếp tục họ tạo nên phiền não mới để họ đi về cái cõi mới và khi họ đứng trước cái ngọt á, thì họ cũng lại tiếp tục thí dụ sắc tinh khí bị xúc sắc đẹp tiếng hay bị ngon mùi thơm sức là thì họ lại tiếp tục họ lấy cái đó là cái cớ để họ tạo thêm cái nhân mới cho nên ở đây mình nói vô minh duyên hành đây là một cách nói và mình nói rằng hành mình không bắt đầu từ vô minh mà bắt đầu từ xúc ừ, do có xúc cho nên có thọ không sai ừ. đọc trong tương bộ kinh là một đọc trong uh, tiểu bộ kinh và cái phần mà kinh đọc giác truyện cái phần kinh tê ngư là hai đọc chú giải nha đọc chú giải thì sẽ thấy cái đó tức là giáo lý duyên khởi có thể bắt đầu từ nói vô minh duyên hành cũng được đó là khi trường hợp đó là muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng của cái tầm độc hại của vô minh à, nhưng mà mình nói bắt đầu từ xúc thọ cũng được bắt đầu từ ái cũng được và sau cùng để, để trả lời câu hỏi thì các vị hỏi tôi gì chứ lão tử duyên vô minh thì phải trả lời thế này bản thân nó lão tử nó không đủ đối duyên vô minh mà do khi mà bị già bệnh chết lão tử đó người ta phản ứng tâm lý cái kẻ mà còn là phạm phu nó phản ứng tâm lý bằng cách nào nó phản ứng tâm lý bằng cách là hồi nãy tôi mới nói đó để đứng trước cái vị đắc để phản ứng tâm lý bằng cách là phiền não khổ quá để thì nó nó nó phản ứng một cách nào là nó trốn nó có cái ý niệm trốn khổ tìm vui thì chính cái ý niệm đó đó ở trong kinh có một cái thuật ngữ gọi là tứ lậu uhm, tứ lậu còn nếu mà không muốn xài tứ lậu thì mình xài từ chữ bình thường có nghĩa là đứng trước cái cái, cái khổ mình có phẫn tâm lý là phiền não mà chính phiền não này nè bên trong nó lại có vô minh nha yeah thì chính cái vùng mình nó tiếp tục nó lại tạo ra các nghiệp thiện ác và các nghiệp thiện ác nó cứ tạo lặp lặp lặp lặp lặp nó làm cái vòng tròn mới đó là cách nói mà ừ, ừ, không chuyên nghiệp vậy cách nói dành cho người không chuyên nghiệp còn cái nói chuyên nghiệp tức là do ừ, cái phẫn tâm lý trước cái sầu bi khổ não và già chết lão tử đó cái phẫn tâm lý đó nó, nó có cái tên gọi là, là tứ lậu mà tứ lậu ở đây thì cũng là là tham ái và tà kiến thôi chứ không có khỉ gì hết là cũng tham ái tà kiến và đương nhiên ở đâu có tham ái ở, đó, ở đâu có tham ái tà kiến thì đâu có vô minh nó nấp lùm ở đó ừ. thì chính về cái tứ lậu này nè nó lại làm nền cho vô minh cho nên nói gọn lại là kẻ phàm phu chưa đoạn trừ chưa có hiểu được bốn đế chưa trừ được thanh trừ trừ được, được, được thanh kiến không thì cứ tiếp tục cứ tiếp tục cứ tiếp tục trong cái khổ lại đi tạo ra một cái khổ mới còn gọi tới từ chuyên môn là trong cái khổ lại nảy sinh ra bốn tứ lậu ừ. dục lậu kiến lậu vô minh lậu phải không thì từ cái dục lậu kiến lậu đó đó bốn cái lậu này nghe tứ lậu cho nó sang thật ra nó cũng là vô minh thôi à, vô minh tham ái tại kiến nhưng có khí vậy à, thì tứ lậu này nè nó lại làm nền cho vô minh cứ như vậy cho nên à, trong kinh nó có cái câu Pali như thế này thấy tôi đúng là tôi cũng thiết tha gì từ gì nói Bali chỗ này nhưng mà phải nói cho bà con đi ra trong người Google nha là Chara Maranamuchaya Pilita Namafinhaso à, Cha Bà Sababara Wicha Bapatati Nghe tịnh sự người dịch gọn lại là chúng sinh già chết khổ sầu cũng do pháp lậu dẫn đầu vô minh rồi xong câu trả lời dạ chúng con nếu không hiểu sư. nghe kỹ lại câu trả lời sẽ hiểu dạ vâng dạ Chúng con xin phép sang câu hỏi kế tiếp. Dạ con kính thưa sư, sư cho con à, như con được biết thì người đồng tính bẩm sinh không thể xuất gia và nếu xuất gia cũng không thành tựu. Nếu họ tiếp tục là cư sĩ tu tập thì sẽ có thành tựu không ạ? À? Và trong lịch sử Phật giáo có trường hợp nào cư sĩ có vấn đề giới tính, tu tập và đắc chứng không? Con thật sự sách thắc mắc, mong sư giải đáp giúp con ạ. À. Uhm, nói như thế này, cái hôm trước tôi có nói đồng tính có hai trường hợp là đồng tính bẩm sinh và đồng tính do hoàn cảnh à, thì hoàn cảnh thì khỏi nói rồi nhưng mà cái bẩm sinh ở đây là sao cái bẩm sinh ở đây đó có nghĩa là nó có nó có vấn đề sinh học hay không Chắc ở đây trong lum râm hiểu chứ sinh học đừng ép tôi phải giải thích tôi mệt lắm nha vấn đề sinh học về thể xác đó. và cái điều quan trọng nhất là tuy là bẩm sinh là họ là đồng tính nhưng mà nó thì trong Atida cái tâm tái tục rất là quan trọng cái tâm đầu thai của họ đó. tâm đầu thai rất là quan trọng nếu mà họ đầu thai bằng cái tâm tam nhân mà đầu thai bằng tâm tam nhân thì dầu họ có bị trục trặc về giới tính này nữa đó, thì họ vẫn có thể có khả năng chứng đạo nếu họ mà họ tu đúng nha còn nếu mà cái đồng tính bẩm sinh cộng với vấn đề sinh học không bị trục trặc ờ, ờ, về thể xác mà trong khi đó, là họ lại tục sinh họ đã đầu thai bằng cái tâm nhị nhân hoặc là vô nhân thì họ không có khả năng chuyển đạo cho nên ở đây quan trọng nhất là cái chuyện mà họ đồng tính hay không đồng tính nó quan trọng bẩm sinh hơi là môi trường không quan trọng mà cái quan trọng nhất là họ đầu thai bằng tâm gì thứ hai họ có tu đúng với phương pháp hay không đó là cái cái gạch đầu dòng thứ nhất cái gạch đầu dòng thứ hai là thời Đức Phật từng có người rối loạn giới tính mà họ chứng là có đấy thì dĩ nhiên trong room này nó đủ thành phần trong đây hết thì tôi nói nó hơi phong thần nhưng mà kệ đó mặt sát không mình lấy kinh giải kinh là trong đại trong hàng đại đệ tử cao độ đức Phật có một vị là ngài Maha Cách Chay đó trong kinh đó ngày đẹp đó ngày đẹp đến mức đó, mà nhiều khi ngày những cái vùng sâu vùng sâu vùng xa đó, mà họ thấy cái dáng ngày đi từ xa mà họ nói là sách tha cả tổ sách tha cả tổ phật về phật về thế tôn về rồi đạo sư về làng đạo sư về làng từ xa mà nói vậy đó sát tha cả tổ phật về phật về ừ. đạo sư về đẹp như vậy và do ngày đẹp vậy trong kinh nói ngày đẹp từ cái da à, răng môi má mắt đẹp toàn tập cho nên à, đằng đằng phụ nữ đàn bà là họ gặp họ họ, họ, họ thương nữa đàn đàn ông mới gặp nó cũng cũng cũng đuối nữa ừ thì có cái ông đó, ông tên là ông Soria ông ông ông ông thấy ngày ngày đi bác như vậy ông nhìn cái bàn tay ông nhìn cái môi của ngài đó ông nhìn cái môi ông nhìn con mắt của ngài mi cong ông nói trời bà xã mình mà được như vậy hay biết nhiều và theo đúng kính mình có lòng bất kính thánh nhân mà bất kính sau linh cái, cái tội nó nhẹ bởi vì cái tâm nó không có mạnh nhưng mà khi mà mình có lòng tôn kính và bất kính mà trực diện cái cái cái, cái, cái tội và cái phước nó nó, nó lớn ví dụ như bây giờ mình lạy phật mà mình lạy nhắm mắt mình tưởng phật hoặc là trước tượng phật mình mình mình tưởng phật thì cái ông đức không bằng mình lạy trực tiếp của người bằng da bằng xương bằng thịt của ngài 32 hậu tướng ừ. ở đây cũng vậy Người ông này ông có lòng bất kính mà lại trực diện cách ngày chỉ có ừ, ừ, một hai gan tài cho nên lập tức ông biến thành nữ và trước kia mà ông biến thành nữ ông là một cậu công tử ông có hai con hai hai con hai đứa con khi mà biến thành nữ rồi thì cái cơ thể nó biến đổi thì tâm lý cũng biến đổi ông bắt đầu thích đàn ông một phần xấu hổ không muốn về nhà một phần đó là bây giờ ông, ông về ông gặp vợ ông mà hai đứa gặp nhau hôm đấy thì dành nó đậm à cho nên nó là ông trốn qua xứ khác ừ. qua xứ khác ông lại có chồng hy mà hy có chồng với si nhưng mà hy có chồng hi có chồng rồi hi lại đẻ ra hai đứa con rồi lâu ngày hi cũng nhớ quê cha đất tổ một ngày kia ở xứ lại quê người hi gặp lại một người bạn cũ à, thì mới hỏi lại sớm là ngày xưa thì, hi mới nói thiệt có tôi nhớ là tôi về mới được về người bạn khi mà gặp lại người bạn xưa mình trong hình hài nữ nhận không ra mà khi nghe ông nói ông họ ông khai thiệt ra thì người bạn nói bây giờ ngày ngày còn ngày vẫn còn còn sống tới sám hối ngày đi chứ mà ngày mà người ta kết là đời ông sống luôn nếu mà còn muốn trở lại thanh nam thì ông này ông mới là tức tốc tìm tới ngàn sám hối thì sau khi sám hối xong thì ông phục hồi giới tính như cũ à phục hồi giới tính như cũ thì ông mới chán đời đi tu khi đi tu thì mấy ông sư bạn còn phàm cứ theo họ theo chọc ở ngoài nói trong bốn đứa con một cặp do vợ ông sanh còn một cặp do chính ông sinh à, thì cặp nào ông thương thì ông nói của mình rất ruột ra 9 tháng 10 ngày cư mang thì mình thương hơn mà nó cứ theo hỏi ông bạn bực ông bực mà cứ hỏi hoài vậy thì một ngày kia em xấu hổ ông trốn thì chỗ vắng tu thiện đắc đắc a à la hán khi ông đắc rồi đó thì mấy vị mới hỏi có nhiều vị khách tăng tới đó, nghe chuyện lạ mới tới hỏi không hỏi cũng hỏi câu cũ hỏi trong hai cặp xương cặp nào thì ngài trả lời thế này nhất thiết chúng sinh thì đều là bình đẳng không có con tôi con người hết thì thời đức phật cái thánh tăng đông lắm đông lắm cho nên thời đó mà mình nói chuyện mà nó hơi mơ hồ cái đó là có nghĩa là ta hiểu nhầm là mình tự xưng là thánh nhân yeah. Dạ. còn ngày nay nói kiểu mơ mơ nó nhiều lắm ta nói mình nói phét mình à, mình mình chảnh chọe thôi chứ thời phật mà nói kiểu đó là ta hiểu nhầm là mình tự xưng là thánh bởi thật đó thánh đông thì à, chỉ đang nghe như vậy về vào cái thưa với phật với bạch thế tôn ông sư sô giá ông, ông, ông, ông kiêu ngạo hỏi ông mình hỏi chơi vậy mà ông trả lời giống như ông a la hán vậy thì đức phật đã đúng con trai như lai đã là một vị la hán vì khi vị đó trả lời là nhất thiết chúng sanh đều bình đẳng không có phân biệt ai hết ai ta cũng có lòng đại bi giống nhau hết thì số giá nó thật chứ không nói dối không có phải tự phụ kiêu mạn ừ Rồi. như vậy cái câu chuyện đó đó cho mình thấy rằng đó là thầy đức phật có những người trục trặc giới tính vì lý do nào đó họ trục trục trặc nhưng mà miễn là họ đầu thai bằng cái tâm tâm nhân tức là cái tâm mà tâm tâm à, đầu thai hợp trí các vị sẽ hỏi từ cái tâm nó ở đâu nó ra thì nó như thế này kiếp xưa mình làm công đức bằng cái tâm nào thì chính cái tâm đó nó sẽ tạo ra cái tâm đầu thai cho mình về cõi lành thí dụ như ngày xưa mình à, trong kiếp mà, mà, mà, mà sống nào đó mình tạo ra mình tạo công đức bố thí trì giới mà bằng cái tâm thiện mà có trí đi đi cùng thì cái tâm đó nó sẽ tạo ra một cái tâm đầu thai cho một kiếp nào đó ở tương lai ờ, mình sẽ đầu thai ra mình được đi đầu thai bằng một cái tâm có trí với cái tâm đó, đó cái a di đà của là tâm tam nhân còn mình làm công đức mà kiểu mà ai rủ thì làm mà làm không có tư duy đó. thì cái công đức nó được làm với cái tâm tâm thiện ly trí vô trí thì cái tâm đó nó sẽ tạo ra một cái tâm đầu thai về cõi lành nhưng mà sinh ra thì cũng ờ, có thể đẹp trai con nhà giàu học giỏi bằng cấp vút ngàn nhưng mà không có khả năng ờ, thấu đáo những vấn đề trụ tượng siêu hình tâm linh không có khả năng nha yeah mình có thể lấy bằng bác sĩ tiến sĩ có thể là một học giả có thể là một nhà khoa học có giải Nobel nhưng mà mình tuyệt đối mình không có đủ cái cái tầm để hiểu cái vấn đề mà thiền định hay là đạo quả mình hiểu nổi cho nên cái tâm tâm nhân là như vậy đó ok xong rồi dạ nhân đây cho con xin phép hỏi uh, như thế này sư dạ thì uh, làm thế nào mà mình có thể nhận biết được mình hay là một người mà mà có ờ, là người tam nhân sư làm thích cách nào à, nè, nè, nè, hiểu rồi hiểu rồi cái đó quan trọng cái đó quan trọng cái đó quan trọng uhm, xin hỏi gì chứ người hỏi có mặt ở đây không ừ dạ con rồi sư ok tôi hỏi cô có thích ờ, tôi giả định như cô muốn đi học đàn dạ. thì cô đi học đàn hay là cô đi tìm hiểu bác sĩ rồi tiến sĩ học giả bác học để cô cô hỏi cô có khả năng học đàn hay không hay là cô muốn đi học rồi cô bỏ tiền cô đi học cô nói đi dạ đi học sư đi học bỏ tiền Hả? đi học sư dạ con bỏ tiền tôi đi học. dạ me too tôi thích học vẽ thích học đàn thì tôi bèn bèn đi học ngay chứ tôi không có đi tìm hiểu là tôi có phải có khả năng trở thành một nhạc sĩ một họa sĩ hay không cái gì đó không thành vấn đề tôi thích tôi đi học rồi cái sức của tôi tới đâu thì tôi sẽ thành tựu tới đó nghe kể không trước khi tôi được học võ thì tôi cũng tới võ đường tôi đóng tiền tôi học muốn đi học vẽ thì tôi học muốn học học võ được học vẽ được nhưng nhớ được học võ vẽ thôi ừ. chứ còn mà muốn học cái gì thì tôi cứ đi danh tôi học tôi không cần tìm hiểu là tôi có khả năng gần cốt đủ mạnh đủ cứng để để trở thành võ sư không chứ nó quan trọng ở đây cũng vậy thấy đời là khổ thấy tấm thân này là khổ cái sự hiện hữu này là khổ thì bèn học đạo bèn hành đạo còn cái chuyện có chứng đạo liễu đạo không đó là hạ hồi phân giải nghe kịp không chứ mình tuyệt đối không cần thiết tôi, tôi, tôi gạch dưới chữ tuyệt đối mình tuyệt đối không cần thiết phải xác định là mình có đủ duyên chứng hay không bởi vì hai cái bậy cái bậy thứ nhất ai ai là người có thể uh, giúp cho mình ờ, xác định được mình là là loại người nào giả định như người đó nói đúng người đó có khả năng đó người đó là vị a la hán chứng lục thông có khả năng đó giả định mà mình biết để làm cái gì để mình kiêu ngạo à trong khi mình mình phải nỗ lực tu cái đó còn nếu mà lỡ vị đó phán rằng con không kiếp này con không có khả năng thì mình coi như mình bãi sụi luôn coi như coi như là buông luôn cũng không nên mà mình nghĩ rằng mình có khả năng để làm chi cho nên tốt nhất là không cần phải buông xuôi vì mặc cảm mà cũng không cần phải tự đại vì tự tôn mà cứ nhắm mắt chuyên tâm miên mật tu học đó là chuyện cần thiết và tôi nhắc lại tôi muốn học võ muốn học vẽ tôi muốn học đàn muốn học nhạc tôi bèn ghi danh đi học tôi chẳng hề đi tìm hiểu là cái khả năng của tôi có thể đi tới đâu tôi tôi thề với cô tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện ngu xuẩn ok right. dạ con tri ân sư dạ con xin phép được đọc câu hỏi kế tiếp dạ kính thưa sư con muốn hỏi việc tẩm bổ loại trừ trường hợp trị bệnh bằng những món như yến xào nhung hưu có bất thiện không theo con nghĩ dù những món đó không do mình cố ý tìm kiếm mua về nhưng việc sản xuất những món này có gây hại đến những loài vật đó. Xin sư giảng rõ giúp con. Dạ. Uhm. Trước khi trả lời câu hỏi này tôi phải ờ, hơi lạc đề chút, nói lạc nhưng mà cần nha, có những trường hợp lạc mà cần. Đó là có một cái hiểu lầm cực lớn, cực lớn, vô cùng lớn ở rất nhiều ờ, phật tử mà dường như cả tăng ni nữa tại tôi có nghe giảng khi mà họ giải thích có có người thì giải thích có người thì hiểu rồi họ kể lại cho tôi nghe là nói chung là có rất nhiều người hiểu lầm cái cái tam tịnh nhục à, không thấy không nghe không nghi đó thì cái không thấy ở đây họ định nghĩa thế này không thấy ở đây có nghĩa là không thấy con con vật nó bị giết đó rồi không nghe là không nghe tiếng con vật nó kêu thì tôi xin thưa rằng trên đời này không có cái gì mà nó bậy cho bằng cái định nghĩa này định nghĩa không nghe đây có nghĩa là không nghe con vật nó kêu tôi hỏi nha có ai nghe con cá nó kêu không có ai nghe con nghiêu sò ốc hến nó kêu không có chỉ có con heo con bò con dê con cừu nó mới con chó nó mới kêu thì bị giết thôi chứ tôi hỏi gì con cá con tôm con tép con nghiêu con sò ốc hến cua ghẹ mấy con seafood rồi nó có con nào mà nó kêu không, không. cho nên nghĩa là nó không kêu là mình có quyền mình mình sực láng hết đúng không sai ở trong tiếng Bali đó không thấy không nghe không nghi á, là sao không thấy là á tích thăng không nghe là á sú tăng mà không nghi là áp paris sang ký tăng uh -huh. á tích tăng nghĩa là không có tận mắt thấy người ta giết con đó để trong lát sau mình ăn ác là là ác đích tăng gọi ác xúc tăng là không có nghe ai nó nói không nghe ai nó nói trực tiếp và gián tiếp răm ran đồn thổi nói rằng hôm nay cái cô a cô b cô c cô f ông a ông b c ông f gì đó ông sẽ làm gà ông đãi suy si ông đãi chị đãi cô đó. Ừ. mà mình nghe như vậy đó mà mình vẫn ăn thì không được không thấy nhưng mà mình có nghe loáng thoáng đó thì cũng được chứ chứ không chứ không phải là nghe cái tiếng của cái con đó nha chứ nếu mà nghe tiếng con đó thì thì, thì hiểu như là kẹt quá bây giờ tôi nhắc lại chỉ có con bò con dê con cừu con chó nó mới kêu chứ mấy con kia có con nào kêu đâu ừ. cho nên không thấy giết rồi cũng không nghe ai ai cái như là con người đó không nghe đấy nghe không nghe con người chứ không phải là nghe con thú mà không nghe con người không nghe ai nói gì hết và cái thứ ba aprisankirtan không phải là nghi aprisankirtan có nghĩa là liên tưởng hình dung nghi ngờ nó phải gồm có cái liên tưởng hình dung nghi ngờ đoán mò cái parasangita để nó, nó nghĩa nó rộng như vậy đó liên tưởng là sao là ừ, ừ, nhà thì ở giữa đồng xa chợ không mà ừ, không có hàng quán gì hết mà mình ghé chút xíu thì thấy có gà có thịt gà để mình ăn thì mình nghĩ chắc gà này mới xử này chỉ ở đâu có chứ gần chợ búa phố xá thì maybe họ ra chợ họ mua còn đằng này giữa đồng không mong quạnh mình không thấy phố xá tiệm tùng gì hết mà nhà dỗ cổ siêu mà mình lợi khách mình về sao mà mình mình mình, mình một là mình nghe tiếng gù gà nó kêu quan quát là khỏi nói rồi nhưng mà đại cái là mình lát sau vô mình thấy có, có cá tươi có thịt tươi mình ăn à, thì mình nghĩ cái này chắc nó mới làm để đãi mình thì khi mình nghĩ như vậy đó mình có lòng hơi ngờ ngợ nghi nghi là không nên ăn bởi vì sao vì khi mà mình biết như vậy mình vẫn ăn thì có nghĩa là mình ít nhiều mình cũng có cái đồng thuận đồng tình đồng ý ở trong cái chuyện mà người ta giết chóc ừ, nhớ cái đó và tôi là ông sư nam tông nhưng mà tôi cũng phải nói thiệt là cái ăn cái nam tông không phải có nhiều người hiểu là nam tông là đạo ăn mặn phải mà nam tông là có thể ăn mặn chứ không phải là à, đạo ăn mặn cái đó là sai mà ăn mặn đây là tùy duyên tùy duyên đây là sao có nghĩa là nguyên thủy đó, chư tăng đi bác mà cái bữa đó họ chỉ để có một chén cơm thôi mà cơm cơm rang rồi, mà họ rang rồi, rồi nhiên là rang này mình đâu biết chai mặn gì trọng đâu có biết nhưng mà nếu mình có lòng mình nghi đây là họ rang bằng mỡ heo ờ, ra họ có là bỏ nước mắm vô đó mà mình nghĩ mình nghi mà mình ăn đó thì bữa đó là chết thế là ờ, một ngày gia tài chứ bữa ăn thì bắt buộc phải ăn chứ nếu mà có thể lựa chọn đó thì không nên nghe tôi nói thiệt chậm nha nếu có thể lựa chọn thì không nên cố ý tìm mua đồ mặn để ăn và như cái kẻ nào mới vừa chửi xéo tôi đó tức là tôi xin nhắc lại tôi xin chịu trách nhiệm câu nói này tôi xin chịu trách nhiệm câu nói này nếu có thể lựa chọn cái nhà chùa có nhà bếp có người đi chợ hẳn thôi thì không nên có cái ý mà dặn người ta mua đồ mặn bởi vì cái này cô tôi cũng phải nói thiệt là nếu thường xuyên mà suy niệm thì thấy mình giả định như người thân mình đó, mà nằm ở trong cái đám đó thì người thân mình nằm ở trong cái đám gà heo thịt cá đó thì mình có nuốt nổi không thí dụ như vậy mình phải thờ ơ lắm mới ăn được trong đời thì có hai hạn một là chuyên tu đại bi như lời Phật dạy mở đơn xem dùm kinh chi và cát không mà vô Google kiếm dùm kinh, kinh chi và cát hoặc là kinh si hát um, kinh sĩ hai vô google tìm kinh tìm dùm hai kinh thì đức phật dạy rất rõ ở đây vị tỳ kheo khi khi mà ăn một món ăn tam tịnh nhục cũng phải ăn bằng lòng đại bi thì cái ăn đó là vô tội tam tịnh nhục là chưa đủ phải thêm ăn bằng lòng đại bi à, tức là luôn luôn có cái lòng đại bi về, về với chúng sanh khi ăn như vậy vị đó chỉ nghĩ rằng đang lấy đất nước lửa gió nuôi đất nước lửa gió mà với điều kiện là anh không có lựa chọn và trên cái nền tảng của sẽ không lựa chọn ấy anh lại liên tục là cái người thường xuyên sống ở trong lòng đại bi uhm, thì cái ăn ăn thịt cá lúc bây giờ nó là vô tội nó không có lỗi còn nếu mà cái món ăn đó nó bị mắc vào trong tâm tình dục và bản thân anh cũng không phải là người thường xuyên sống đại bi à, và cộng với cái thứ ba còn tệ nữa là anh là thường có cái ý muốn ăn ngon anh bị lệ thuộc cái khẩu dục thì trong trường hợp đó ăn cái gì mà, mà thuộc về thịt thà cá mắm đều là bị có lỗi ít nhiều hết nha ba cái một là có nó mắc vào tâm tình nhục hai là anh không thường xuyên sống trong đại bi ba là anh có cái lòng tiền món ngon nói như vậy có nghĩa là những cái thứ gì yến hay là nhung đã bây giờ tôi bây giờ tôi mới trả lời câu hỏi nếu mà lòng thấy dây rứt nếu lòng thấy dây rứt thì không nên dùng bởi vì hôm nay chúng ta có một tỷ một tỷ thứ thuốc bộ để thay thế và tôi cũng phải nói thiệt là tôi cũng có người cho tôi bạn yến có thì ờ, không lâu lâu lần chứ thì chắc cái vị nhận tướng tôi biết những da mặt tôi biết nghe nói ăn yến da đẹp lắm ừ. thì cái da tôi hình nó xấu quắc nhưng mà biết chưa tôi ăn quá nhiều nhưng mà tôi nói thiệt đó là tôi không thấy nó xi nhê hết tôi biết người ta ăn ký này ký kia sao nhiều riêng tôi thì tôi nghĩ mình không nên lệ thuộc nó vì thứ nhất đúng lòng rây rứt không nên ăn thứ hai nó nó phải là thứ duy nhất trong trong trong trên thế giới này mà để có thể giúp mình bồi dưỡng còn ba cái lọc nhung thì còn bảy nữa cái món nó còn hiếm hơn yến nữa hiếm tôi biết cái đó mà cái sừng non ừ, hiếm lắm cho nên nếu mà lòng dây rứt thì không nên ăn còn nếu mà lỡ như nó đã lỡ sẵn có trong nhà thì theo tôi ăn đó là vô tội nếu mà nó lại lỡ sẵn có thì vô tội còn nếu mình dặn người ta mình đặt hàng đó là không nên có hai trường không nên một là dặn người ta để mình đặt mua là không nên hai là khi ăn mà nghe có lòng dây rứt cũng không nên ăn bởi vì nó lọt cái đường học thứ ba là parisangita uh ừ -huh. à, cho nên nếu nó lỡ sẵn có rồi thì không nên bỏ còn nếu mà ngại thì có thể cho ai đó nếu ngại thì có thể cho ai đó à, nhưng mà không nên ăn nếu mà dây rứt nếu thì mình ăn mà dây rứt thì nó không bổ dưỡng nữa nó bổ thân mình hại cái tâm của nó ăn ok so. Ừ. dạ còn tri ân sư dạ câu hỏi tiếp theo dạ xin sư hoan hỷ giúp con câu hỏi đối tượng thức trong sắc uẩn là suy nghĩ và quán pháp cũng là suy nghĩ nhưng con chưa phân biệt được khi nào là thức trong sắc uẩn và khi nào là trong quán pháp xin sư hoan hỷ hướng dẫn giúp dạ kính tri ân sư ừ, cái câu này hoàn toàn tôi không hiểu hỏi cái gì tôi không hiểu tôi, tôi không hiểu bị cái bị gì cũng phải nói tôi không có giỏi a thì đàm nhưng phải nói cái câu này tôi nghe có cái mùi nó hơi đụng chạm tới cái cái cái, cái, cái a thì đàm đó nghe không nhưng mà cái người này hoàn toàn mù tịch người này mù tịch về ai thì làm hỏi câu nó quái gở như vậy vậy tôi xin trả về cái nơi sản xuất ok ừ. dạ vâng câu này nghe rất là kỳ nó vừa dạ. thiếu chuyên nghiệp mà nó vừa ờ, mất thời gian lắm ừ, nghe tôi nghe tôi dạ, nghĩ vâng. câu hỏi này ừ, cho cho qua đi dạ. dạ câu hỏi kế tiếp dạ con xin hỏi làm quen với thiền tứ niệm xứ phải bắt đầu từ đâu thưa sư con kính tri ân sư cái câu vừa rồi tôi không trả lời tôi cũng dây rứt đó nhưng mà nó tôi không muốn nó trở thành cái tiền lệ nha tôi muốn trở thành cái tiền lệ có nghĩa là là, là, là ra cái cầu cá dồ ngồi xét về báo thấy cái chữ phóng xạ rồi đi hỏi tùm lum tôi thù của nó lắm nha không chịu abc không chịu học mà cứ ăn khúc bánh mì cái, cái vừa ăn vừa nha nha nha nha cái coi trong đó nó ghi cái chữ ngộ ngộ ba cái hạt nhân ờ, phóng xạ rồi ba cái nguyên tử rồi proton photon electron gì đó rồi. Ờ, chữ thì không biết Ờ, mà cứ thấy ngộ ngộ hỏi vậy đó rồi cho nên là ừ, vì để tránh cái tiền lệ đó cho nên câu vừa rồi tôi không trả lời nhưng bây giờ câu tiếp theo đó là để làm quen với môn tâm sứ dạ thưa đúng là câu này cũng phải cũng phải đi luyện luôn luyện câu này luôn là bởi vì người nào hoàn toàn môn tính với tứ dụng xứ là cái gì cái câu này đó là nó mùng tịnh cái câu này đối với tôi nó giống như cái câu mà hỏi làm cách nào mà để là tiến gần đến sân bay gần giống như thì tôi hỏi một câu biết sân bay là cái gì không và anh tới sân bay để làm cái gì để anh đi máy bay hay là anh tới khủng bố hay là anh xin làm tập dịch ờ, trong đó tự nhiên hỏi câu làm thế nào tới cầu sân bay anh phải hiểu là sân bay là cái gì và hạng người nào cần đến sân bay anh hoàn toàn anh không biết anh hoàn toàn anh không biết anh mới hỏi câu quái đản vậy làm sao để đến để đến sân bay đó thì làm sao để có thể đến gần sân bay thì tôi tôi xin chịu thua là bởi vì cái người này mùng tịch đi người này biết sân bay là cái gì sân bay thì tôi xin thưa sân bay nó là cái chỗ mà người ta đổ rác rồi nói vậy nó cũng được bởi vì người hoàn toàn không biết sân bay là cái gì thì mình hiểu mình định nghĩa sân bay là chỗ đổ rác cho nên tôi chỉ nói vắn tắt may ra cái, cái người này hiểu không hề có chuyện làm quen pháp môn tứ niệm xứ vì pháp môn tứ niệm xứ đó là cái sự quay về nhìn lại thân tâm của mình để thấy nó là vô thường khổ vô ngã mà nó sao thì mọi thứ còn lại trong trời đất này cũng như vậy cũng khổ vô thường vô ngã để làm chi để không còn tiếp tục thích và ghét cái gì trong đời nữa đủ duyên thì với nhận thức này sẽ giúp ta chứng thánh không đủ duyên thì cũng là gieo duyên cho đời sau kiếp khác và ngay trong hiện tại an lạc hiện tiền đó là pháp môn ngôn tứ niệm xứ thì tùy anh anh hỏi tôi có cách nào để làm quen thì tôi nghĩ rằng chỉ đầu tiên anh phải coi, coi anh có hiểu được gì về pháp môn tứ niệm xứ hay chưa khác rồi cháu qua đi dạ dạ câu hỏi kế tiếp con xin được đọc nguyên văn dạ kính bạch kính bạch sư nếu năm ngàn xá lợi của đức phật gom lại và thuyết pháp một lần cuối thì mình phải tu học và nguyện như thế nào để gom đủ phước báu có mặt trong lần thuyết pháp đó hay so với trình độ của một người tầm thường như con bây giờ thì nên quên đi thưa sư sư cứ nói thẳng cũng được đỡ mất thời gian của sư dạ mô phật kính đảnh lễ sư à, thì nói vắn tắt thôi à, cái chuyện mà nó sẽ lại gom lại đó nó không, phải là kinh điển chính thống mà nó là của chú giải của chú giải ờ, đời sau của chú giải trường bộ và chú giải tiểu bộ nha chú giải trường bộ cho tiểu bộ chứ còn mà uh, trong chánh tạng này không có thể nói tuy nhiên à, có một có rất nhiều có nhiều chuyện trong đời này à, tôi không nói là có hay không nhưng mà tôi nói rằng nếu chuyện nó có xảy ra thì không có gì lạ Nghe chuyện đó thì tôi có đọc tôi có đọc trong ờ, chú, chú giải tôi có đọc bản Bali nói về cái chuyện mình năm ngàn năm sẽ lại gặp lại nhưng có điểm thế này là lúc đó chỉ có chữ thiên chứ nhân loại lúc đó là nó tệ lắm. nhân loại lúc đó không có đủ sức để hiểu à, và mình không có cần thiết phải nguyện bây giờ cứ dốc sức ờ, tích lũy thất thánh sản tức là tính đó là chánh tính đó. giới giữ giới đó văn nghĩa là siêng học Phật pháp tà úy là biết thẹn biết sợ tội lỗi ờ, và trí tức là trau dồi trí tuệ bằng cách là học giáo lý và và tu tập tuệ quán tứ niệm xứ như vậy là bảy cái tính thế giới văn tầm quý trí thì bảy cái món này trong kinh gọi là bảy cái thất thánh sản ariyatana ừ, thì khi nào nó đủ tiền đó thì nó tự nhiên nó có cái bến thì nó tấp vô cái bến nó có thể là 5.000 năm khi mình giáo khi mình cái xá lợi gom lại còn không đó thì từ đây lên đến đó nếu mình đủ duyên thì mình có thể chứng ngay kiếp này hoặc kiếp kiếp sau hoặc là năm kiếp tám kiếp nữa chứ không có nhất thiết ngu dại gì mà nguyện ngay chốc cái đó năm ngàn chi cái đó là cái suy nghĩ rất là tiểu thừa bởi vì chưa gì hết mình mình đã có mặc cảm là mình ngu mình kép nó không có được rất là tiểu tiểu thừa là tiểu thừa như vậy tiểu thừa là cái suy nghĩ cạn kẹp chứ không, không có cái hệ phái nào mà nó ngu mà nó nó nó, nó, nó chọn cái, cái cái hệ thống giáo lý tiểu thừa nó nó theo mà tiểu thừa là cá nhân tiểu thừa nha thì cái kiểu mà tiêu nha bệ chủ mẹ khô giống túi chưa giờ hết mà mình có cái mặt cảm như là không được mà ngay bây giờ cứ tận lực như nãy tôi nói muốn học vẽ thì học muốn học võ thì học Đấy. muốn học nhạc thì học rồi có chuyện mà mình tận lực mình học rồi nó đưa mình đi tới đâu đó là chuyện của mai mốt nhưng mà trước mắt là thích thì cứ nhào vô học thấy cái đó cần thiết thì nhào vô học rồi theo năm tháng mình thành cái gì thì mai mốt biết nha đây cũng vậy cứ tích lũy bảy cái món tài sản của cá nhân đó tính thế giới ban tặng quý trí thì khi nào nó đủ thì tự động nó có cách ừ, bởi vì trong kinh trong ngành này trong chú giải nha trong chú giải chú giải uh, tuyển bộ ừ, bộ chú giải bộ apadana đó à, thì có cái câu thế này là um, um, chú giải tiểu bộ kinh mà cả chú giải tăng chi cái phần năm tháp um, có cả hai thêm cái chú đó nữa thì có năm quả báo của một người mà mà mà tu tu tu tập ờ, tinh tấn một là chứng quả ngay đời này hai là chứng quả một là chứng quả thở bình sinh nghĩa là lúc mà đang khỏe đang trẻ hai là chứng quả lúc cận tử ba là về trời gặp được cái vị nào đó à, người ta dạy cho ừ, bốn là nếu mà vẫn về trời vẫn đắc gì hết thì khi gặp Phật á mình sẽ là bậc tốc chứng đắc nhanh tại bây giờ mình nỗ lực đi nỗ lực cho nên nếu mình đắc bình thở bình sinh không được thì đắc lúc cận tử mà lúc cận tử không được thì về trời gặp các vị um, thánh nhân mà dạy mình mà nếu không được nữa thì khi gặp khi gặp phật mình cũng sẽ được cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái ngôi vị tóc chính này rất nhanh và cái thứ năm nếu trẻ chẳng gặp phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành có nghĩa, nghĩa là trong kinh nó có những lúc mà lâu quá trời lâu mà không có chư Phật chánh đẳng giác ra đời thì những cái người mà họ có cái ba la mật sâu dày đó trước đây họ chưa từng nguyện cái gì hết là chỉ nguyện giải thoát thôi mà bây giờ trải qua thời gian quá dài mà không có chùa ra đời tự động tự động họ chuyển nguyện thành độc giác mà lúc đó họ cũng không biết độc giác là cái gì họ không biết họ chỉ thiết tha làm sao mà tôi đủ sức để tôi tự tôi tìm ra con đường giải thoát cho nên trong kinh mấy mấy mấy xác định là cái pháp môn tu niệm xứ nếu không được ai dạy nha nếu không được ai dạy mà tự mình mày mò tìm ra đó, thì chúng ta phải mất thời gian tối thiểu là hai a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp mới nghĩ ra cái pháp môn tứ niệm xứ để mà, mà, mà chứng đạo uh -huh. hôm nay nó cũng có trường số vị khi mà họ học ừ, giáo lý rồi họ đọc ừ, sách tây sách tàu triết đông triết nhật triết ý triết tây ban nha họ thấy một vài cái điểm mà theo họ là điểm đồng á cái họ mới nói rằng đó là thật ra tinh thần tứ niệm xứ tinh thần vô ngã tinh thần duyên khởi là đã có bạc bạc ở khắp nơi thì cái đó là đó là một cái ngộ nhận một cái tà kiến bởi vì những cái đó nó, nó, nếu không phải là từ cái nguồn Phật pháp ra thì ờ, chỉ có độc giác thôi độc giác và chánh đáng giác mới tự nghĩ ra mới tự phát hiện ra ừ. chứ không có cái người nào mà ngoài hai cái vị này mà tự nghĩ ra không cần thầy nhớ nha còn hôm nay mà họ đọc mà thấy Chris Marty rồi lão tử rồi uh, Aristotle rồi Platon Socrates uh, mà thấy điểm hao hao hoặc đọc trong thánh kinh rồi thấy cái điểm hao hao họ nói đó là điểm đồng thì cái đó tôi xin nói rõ đó là ảo ừ, đó là ảo bởi vì họ đọc như vậy có nghĩa là họ không có họ không có tin Đức Phật lắm người không tin có quả vị chánh đẳng giác hiếm hoi thì họ mới đi họ thấy bên hàng xóm ờ, láng giềng có cái giống giống vậy chứ nếu họ biết rằng cái của ông nội họ là kim cương á của ông nội mình để lại là viên kim cương đó. thì họ nhìn ba cái thủy tinh pha lê họ không có nghĩ như vậy còn khi mà mình không biết cái của ông nội mình để lại là là kim cương đó, thì mình thấy thủy tinh pha lê và mình thấy một giọt xương trên đầu cỏ mình vẫn tưởng lầm là cái đó giống như cái của ông nội tôi nhưng mà quên rồi ông nội mình cái viên của ông nội mình là viên kim cương nó khổ chỗ vì mình không hiểu cho nên mình đi đâu thấy nó, nó, nhấp nháy nó lấp lánh nó là mình tưởng giống ông nội mình <coughs> ok xong dạ chấm con tri anh sư Dạ bây giờ ừ. mình còn 5 phút nữa mình có đủ thời gian cho một câu hỏi cuối không sư? Nhà dạ, cứ, cứ tùy duyên cô mình mình đâu có khích nút dữ gì cô. Coi dạ. giảng được mới dứt nhiều khi hồi nãy cô đã lấy người ta hết 5 phút rồi đó. Dạ vâng. Lấy biết lấy là biết trả. Dạ. <laughs> dạ à, quên nữa. Đọc câu hỏi. những cái thông dạ, báo dạ, đó, đó những thông báo đó thì nên để cho sau cuối lớp nha đặng khi dạ, tôi đi là cũng bị tha hồn chứ còn ừ, bắt ừ, nguyên một rừng người ngồi chờ thì phí hiểu không dạ vâng dạ, hiểu vâng. tôi nói những thông báo đại loại như nãy vậy đó thì dạ. đợi tôi giảng xong thì chẳng hạn như hôm nay vậy tôi tôi tôi tôi, tôi định tôi giảng xong tôi có việc để tôi làm mà tôi phải ráng tôi nóng ruột ngồi tôi chờ nhưng mình nhắc bị thô chứ không phải là trách dạ vâng okay. dạ vâng dạ, dạ vâng dạ thưa sư sắp tới các vị đại thiền sư của miến điện sẽ về việt nam mở các khóa thiền con phân vân không biết nên đi hay không vì con đã đi cũng nhiều, trải nghiệm cũng nhiều. Cuộc sống ở thiền viện cũng như trường thiền. Tự nhiên một ngày con thấy that's enough. Bên trong con không có mong muốn đi thêm nữa và thấy mệt mỏi với việc tìm cầu từ bên ngoài. Có phải con đang dễ vui lười biến không thưa sư? Hay chính mong muốn đi trường thiền lại là một tâm tham cầu pháp? Xin sư hãy giúp con. Ừ, câu trả lời rất là ngắn trả lời có 3 giây thôi thứ nhất tôi nghe cái chữ nhiều tôi đã ghét rồi chữ nhiều ở đây là tính trên cái đồng hồ đó là nó nhiều giờ tính lên tờ lịch là nó nhiều ngày nó nhiều tuần lễ nhiều tháng thì gọi là nhiều chứ còn vấn đề tâm linh mà nó là nhiều thì bà cố tôi không biết tới đâu gọi là nhiều có hiểu không bố thí trì giới học đạo ngồi thiền từ tâm tất cả họ tôi không biết cái gì gọi là nhiều tôi không biết bởi vì tu thiền chỉ thiền định là phải đắc thiền đắc định còn tu tuệ quán là phải đắc đạo đắc quả chứ còn không thể nào mà hãy mà chưa có đắc gì hết thì tôi chưa biết sao gọi là nhiều nha đó là cái thứ nhất cho nên là ơn bỏ chữ nhiều thì mình mới khá được cái nhiều của mình chẳng qua là là mình à, tính trên đồng hồ trên tờ lịch nó nhiều thứ hai nếu mà lòng thấy không thoải mái thì bắt chứng gì phải đi uhm, nếu lòng không thấy thoải mái thì không cần thiết phải đi bởi vì đi mà không thoải mái điền chi cái điều thứ ba uhm, cho rằng có lòng thích như vậy đó là tham ái nghe thì sang thiệt nhưng mà nó bậy đó bởi vì cho rằng thích nên, nên, nên, nên học đạo là tham vậy quý vị có chắc quý vị ở nhà quý vị không tham không ở nhà vợ chồng con cái ăn uống mua sắm du lịch tranh ảnh rồi internet rồi tivi tùm lum quý vị có chắc là quý vị ở nhà không tham thôi thì tôi giả định nha tôi không thèm giải thích tôi mệt lắm rồi tôi giả, tôi giả định là có cái lòng học đạo là tham thì thôi thì tham cái này vẫn tốt hơn nếu mà không đi chỉ vì nghĩ đó là tham thì tôi khuyên nên tham cái, cái học đạo đi ừ. nha yeah chứ còn theo trong để ba thì làm thì cái chữ muốn đó, nó rộng rãi lắm à, vì a la hán cũng cái muốn nhưng cái muốn của ngài là tâm sở dục chứ ngài không không, không có tâm sở tham còn mình á, thì mình ừ, có cả hai nha và cái muốn ở trong thiện pháp đó, nó là tâm sở dục à, trong ta tâm đại thiện chứ nó đâu phải nó đâu có hạn nó là tâm tham còn mình mình cứ ôm cái tiếng Việt Nam mình thấy chữ muốn là mình đồng nghĩa xin lỗi nha trai gái nhậu nhẹt shopping du lịch tất cả đều là muốn hết không có đúng ờ, ờ, ờ, trong ngay cả tiếng Mỹ mà nó còn to one to like không chứ đâu có phải chỉ có một chữ đâu không? mà tiếng Việt Nam mình có chữ muốn không à. à mà chữ muốn mình nghĩa nó rất là negative ok vậy tôi đã trả lời xong thứ nhất là không có gì là nhiều đâu nếu nghĩ là đã nhiều rồi không đi đó là bậy thứ hai nghĩ đó là tâm tham thì thôi thì tham cái này vẫn tốt hơn tham ở nhà thứ ba nếu thấy rây rứt thì không nên đi và cái thứ tư tập thể dục cho đến bao giờ kiệt sức thì thôi chứ không có tập thể dục nào mà nó là dư ăn kiêng thì chỉ có tốt thôi chỉ trừ khi ăn kiêng đến mức kiệt sức thì phải coi lại rồi hít thở khí trời cho đến bao giờ mình buồn ngủ thì thôi hoặc nắng lên thì thôi chứ còn mà ăn kiêng nè rồi dưỡng khí nè rồi thể dục mấy cái này nó không bao giờ dư và cứ có điều kiện thì nên ăn kiêng có điều kiện thì nên thể dục có điều kiện thì nên hít thở trong lành đúng không chứ không bao giờ có cái chuyện mà dư mỗi lần gặp được những cái bậc minh sư thiện hữu là một cơ hội để mà mình làm tốt hơn làm sạch sẽ làm ngon lành hơn cái thân tâm của mình thì mắc gì mà mình phải đi tìm lý do để mình từ chối đó là bốn cái đầu dòng gửi cho cái người hỏi Dạ, quá rõ, chúng con tri ân sư. Dạ. dạ, thời gian của chúng ta đến đây cũng vừa đủ. Dạ, chúng con xin khép lại buổi vấn đáp hôm nay. Chúng Đấy. Dạ. con kính tri ân sư. Dạ, chúng con Đấy. Dạ. kính chúc ừ. sư một buổi tối an lành. Hẹn bà con uh, tuần sau. Dạ. Dạ, hẹn tất cả. Dạ, dạ chúng con kính tri ân sư. Dạ. dạ.